Đây, vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh ờ, ẩm thực và cuộc sống mình Nay mình ờ, ra cái vườn cây ăn trái mình các bạn, mình ờ, thấy có mấy quả cóc này Nó cũng chín rồi, to bự rồi Mình sẽ hái nó về để ăn nha các bạn nhé Rồi các bạn này xem hết video clip này nhìn quá đã luôn anh trồng cóc đây là cái số lượng ớt các bạn mình cho cái chai này thì mình ra mình đâm nát nó ra nhà mình ờ, không có cái ớt chín nên mình dùng cái ớt xanh có ớt này cái ớt chỉ thiên các bạn rất là cay luôn Đó, mình giã nè sẽ nát nó ra siêu cay ớt xanh thì nó cũng cay đấy các bạn cây tương đương với và bây giờ mình cho muối vào các bạn chút muối này đây là cái bột ngọt các bạn trộn tí bột ngọt vào đây nữa cho nó có cái gia vị nó đậm đà rồi trộn đều lên rồi mình bẻ hai cái chùm cóc các bạn nhìn quả nó bự đấy cây nó còn bé thôi mà ra quả rất là ngon này đó giờ mình ăn chấm với muối ớt có vị chua các bạn chua ở cay cái trái cóc đây các bạn nó to bự này muối ớt đấy mình trồng cái muối ớt này siêu cay này. Ừ. khá là chua chua ngon ừ, làm giả, xem nữa Tôm ơi, ra mẹ thôi miếng ớt đây em ạ mình ăn miếng ớt này à cay ngon không mẹ đây tôm có nhà mình đây là làm cây gốc thái các bạn ngon còn kim chi nó thấy mình ăn nó cũng muốn sang đây nó chơi xem tưởng ăn được không kim chi ơi được dạ à, con trai thứ hai mình bạn cháu gần được à, 2 tuổi rồi mình có hai đứa con trai đứa lớn thì đang học lớp 1 khá là cay mà bà man này dạ ngọt mà chua chua rất ngon bạn chua cay ừ. quả ngon tính Ôi giỏi chè chúng mà ăn giỏi chè ăn mày bà đi mày bà ăn cắp này ừ, ăn à, quá ừ. chua đâu con đi đừng ném con để đây ăn để đây bố ăn con này con ném đi nghịch lắm tôm này trồng mình muối ớt chỗ cay này. ăn rất cay ngon vừa cay vừa chua có được ném lên đi tôm ai mà ăn được tỏi sống thì rất là tốt tăng ừ. thức rồi hả đây miếng ớt này ạ ăn cả miếng nước của ớt này mà mồm cho nó đã Ai hả? Ngon Bắt trước làm theo dã Mưa rồi